Mọi người đã bao giờ đối diện với tình cảnh có nhiều người yêu bạn cùng một lúc, người thứ ba kia luôn tìm cách xen giữa vào cuộc tình để mong có được bạn, anh chàng trong phim sẽ làm gì để giữ gìn hạnh phúc với người mình yêu? Hôm nay mình xin giới thiệu bộ phim mang tên Anh phải có em, để cùng xem chàng trai nhân vật chính trong phim sẽ xử lý như nào nhé. Tyler là một học sinh cuối cấp sống tại California, cuộc sống vốn rất u tối bỗng trở lên ngập tràn màu sắc. Anh gặp Ali 6 tháng trước vào dịp nghỉ hè khi đang làm thêm gần bờ biển, cả hai đã hẹn hò và vì nhau mà thay đổi rất nhiều. Hôm nay Tyler cùng bạn gái Ali và người bạn thân Gin cùng nhau tham dự bữa tiệc cuối cùng của kỳ nghỉ hè. Mọi người sẽ cùng nhau tận hưởng một đêm bất tận tại nhà cô bạn Lilia. Bỗng nhiên một tên đầu tóc bóng bẩy không biết từ đâu chui lên, ôm hôn và trò chuyện thân mật với Ali. Tyler thấy có chút chứng tai gai mắt tiến lại hỏi chuyện, thì Ali liền giới thiệu đó là Chay, một người bạn cũ ở quê nhà. Nói xong rồi nhanh chóng đưa bạn trai mình ra chỗ khác. Khi Tyler đi lấy đồ uống cho Ali, anh chàng thích chọc gậy bánh xe kia lại đến bắt chuyện. Chay bắt đầu kể về quá khứ bất hảo của Ali, luôn là nhân vật chính của mọi bữa tiệc và còn là một người thích quan hệ bừa bãi anh chàng cảm thấy mất mặt bỏ đi thì vô tình gặp phải Holly, mang trong mình cơn giận dỗi, Tyler bắt đầu tán tỉnh cô nàng. Ali chờ hoài nhưng không thấy bạn trai đâu nên đã đi tìm. Tyler trách cô rằng tại sao không chia sẻ quá khứ với anh, mà lại phải đi nghe từ miệng của cái khác. Ali yêu cầu Tyler trở về nhà và sẽ nói chuyện sau, nhưng anh chàng lại tỏ ra mất bình tĩnh và buông lời xúc phạm với cô. Trong lúc giận dữ, Ali quyết định nói lời chia tay với anh ta. Tyler ôm cục tức trong lòng phi thẳng ra cửa, nhưng không biết được rằng cô nàng Holly đã ngồi trên xe đợi sẵn. Tyler dỗi hờn nói mình vừa bị đá, Vậy là cô nàng đã dụ anh đến một nơi vui vẻ để xua tan muộn phiền. Tyler nuốt viên thuốc từ miệng Holly và anh bắt đầu phê pha quên lối về cùng cô nàng ấy. Sáng hôm sau thức giấc điện thoại thì hết pin, đầu óc choáng váng Tyler đi quanh căn nhà rộng lớn để tìm Holly. Cô nàng đã ngồi đợi Tyler ở phòng khách, đang sắp xếp những bức ảnh cô tự chụp ra giữa phòng. Cả hai đã có một ngày dài chơi đùa rất vui vẻ, cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự về hoàn cảnh gia đình mỗi người và không thể thiếu những việc người lớn nên làm. Holly đã thực sự đắm chìm trong tình yêu với Tyler, cô cảm thấy là chính mình khi được ở cạnh anh. Tyler sợ gia đình lo lắng nên đã tạm dừng cuộc chơi tại đây. Sau đó chào tạm biệt Holly và ra về. Về đến nhà kiểm tra điện thoại, có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ từ mẹ, anh bạn Gin và cả Ali. Và sáng sớm hôm sau Tyler đã có mặt trước nhà Ali. Cô nàng thành thật chia sẻ về quá khứ không tốt của mình. Đó là lý do tại sao bố mẹ cô lại chuyển đi, mong rằng con gái sẽ thay đổi. Và Ali đã làm được điều đó khi gặp Tyler, giải quyết xong khúc mắc, cả hai quyết định quay lại với nhau và hứa từ giờ giữa bọn họ sẽ không còn bí mật nào nữa. Ngay tự trường đã đến, khi Tyler đang nói chuyện vui vẻ cùng bạn bè, anh bất chợt nhìn thấy Holly đang bước đi trên hành lang. Holly còn đặc biệt xuất hiện trong lớp học để làm tai lơ ngạc nhiên. Anh nhắc nhở Holly đừng mang chuyện chót dại của cả hai mà làm lớn chuyện, vì giờ đây anh đã quay lại với Ali. Nhưng dường như, Holly không dễ gì mà buông tha cho Tyler. Cô bắt đầu tiếp cận với những người bạn của anh chàng, và sau đó còn rủ mọi người cùng đi chơi. Tyler lấy lý do phải trông em gái để từ chối gặp mặt cô nàng. Nhưng rồi Tyler nhận thấy lảng tránh cũng không phải là cách. Anh hẹn gặp Holly sau trường để nói rõ ràng mọi chuyện. Tyler nhắc lại chuyện giữa anh và cô hồi nghỉ hè chỉ là một sai lầm, và anh yêu cầu Holly đừng để mọi chuyện đi xa hơn nữa. Cô nàng thì cảm thấy như mình đang bị lợi dụng, thế nên cô muốn khiến cho Tyler phải hối hận vì hành động của mình. Sau đó Holly càng ngày càng thân thiết với Ali và nhóm bạn. Cô nàng còn cho Ali xem ảnh mình chụp trộm lưng của Tyler, khi cả hai vui vẻ cùng nhau dịp nghỉ hè. Tyler cảm thấy thực sự lo lắng về cô gái này rồi. Khi mọi người đang chơi đùa vui vẻ trên bãi biển, Ali tò mò hỏi Holly về chàng trai trong bức ảnh. Holly tiết lộ dần dần câu chuyện, vừa kể chuyện vừa lấy Gin làm nhân vật mô tả luôn. Rõ ràng cô muốn dùng Gin để cố chọc tức Tyler đây mà nhưng dù sao đi nữa thì Gin cũng được thơm lây rồi. Sau khi trở về từ bãi biển, Holly còn về nhà cùng Ali để chia sẻ tâm sự thầm kín. Cô bắt đầu sờ mó đồ đạc trong nhà Ali, mặc áo của bạn và tò mò hỏi về chuyện của Ali và Tyler. Cô nàng cũng khen Tyler là một chàng trai tuyệt vời, điều này càng làm Holly cảm thấy ghen tị. Tyler đưa Gin về nhà, vì cảm thấy lo lắng nên anh đã thành thật chuyện của mình với Holly. Tyler suy nghĩ sẽ kể chuyện này cho Ali nghe. Gin đã ngăn cản và khuyên anh không nên làm cho mọi thứ tan vỡ theo cách đó. Khi biết tin Holly sẽ ngủ qua đêm ở nhà Ali, Tyler lại bồn chồn lo lắng nhiều hơn anh dự cảm rất nhiều điều tồi tệ có thể sắp xảy đến. Sáng hôm sau khi Tyler thức dậy, đã thấy Holly đứng ở trước cửa, không biết bằng cách nào mà cô nàng có thể tìm thấy nhà mình. Điều này thực sự khiến Tyler nghĩ đây là một cô gái nguy hiểm. Dường như Holly chỉ muốn cho anh biết tín hiệu cảnh báo về những điều cô sắp làm. Ngày hôm sau khi đang ở trường học, Tyler vô tình bắt gặp mẹ kế của Holly đang nói chuyện với thầy giáo. Tyler chạy theo để thăm dò, mong rằng có thể biết nhiều hơn về Holly, nhưng rốt cuộc cũng không thu lại được gì. Lydia cũng đã cảnh cáo Ali rằng Holly là một cô gái bí hiểm, không có bất cứ thông tin gì của cô ta có thể tìm kiếm trên mạng. Cô Lý tình cờ nghe được câu chuyện của hai cô bạn, hôm đó cô ta đã đi mua nước uống cho cả ba. Lydia chưa uống hết thì đã đổ gục trên sàn, toàn thân co giật không ngừng. Tyler biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Holly, mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn, Holly thực sự đã hành động. Tyler còn gặp bác mộng rằng Holly đã ám hại anh. Sáng hôm sau Ali gặp lại Tyler ở trường, cô nói chuyện về tình trạng nghiêm trọng của Lydia, bác sĩ nói rằng có gì đó trong đồ uống của cô ấy. Bên này, mẹ kế nhắc nhở Holly về việc đã bỏ trị liệu mấy ngày liên tiếp, Hóa ra cô bị mắc bệnh tâm lý vì sự cô đơn, nên mọi hành động của cô đều đầy bí hiểm. Cô Ly cảm thấy khó chịu khi bị mẹ nói như vậy. Cô cầm con dao trên tay và nói rằng, thả chết còn hơn nếu như không cảm nhận được tình yêu từ mẹ. Nhưng có vẻ nó mang hàm ý ham dọa nhiều hơn. Mẹ cô cũng cảm thấy thực sự lo lắng về tình trạng hiện tại của Holly. Ngày hôm đó khi ở trường học, Tyler nhận được tin xét đánh từ Ali rằng Holly đã có thai. Cô ta còn bị chuyện bị bạn trai cũ đánh, ý đồ muốn thuyết phục Ali ở bên cạnh cô lúc này. Ali cũng tâm sự rằng cô thậm chí còn chưa ra mắt bố mẹ Tyler. Điều này lại làm Holly nghĩ ra kế hoạch mới, và cô đã làm thật. Holly đến nhà Tyler và trò chuyện thân mật với em gái của anh chàng. Dường như ý định từ bỏ Tyler chưa bao giờ xuất hiện trong đầu Holly. Tyler không thể chịu được nữa liền lôi cô ra khỏi nhà. Anh chàng liên tục nhắc cô phải chấm dứt mọi chuyện ở đây. Holly luôn khăng khăng Tyler yêu cô, mọi hành động từ chối của anh chỉ là vì sự hiện diện của Ali. Holly định lao tới ôm Tyler, anh chàng không muốn nên đẩy ra, khiến cô nàng cứ thế mà ngã xuống đất, nhưng anh không đỡ cô dậy mà vô tình đi thẳng vào trong nhà. Không ngờ, Holly lại mang chuyện bị bạn trai đẩy ngã kể cho Ali. Đêm hôm đó Tyler đã đến bệnh viện để thăm Lydia. Tyler mang mọi nghi ngờ về tai nạn của Lydia kể cho cô. Anh cũng đã thành thật chia sẻ chuyện của anh và Holly và quyết định sẽ nói chuyện này cho Ali biết. Lydia nhắc nhở Tyler phải thật cẩn thận. Sáng hôm sau anh gặp Ali ở bãi biển và lần này Tyler đã mạnh dạn nói ra sự thật, nhưng Ali không tỏ ra bất ngờ. Holly đã nói mọi chuyện với cô trước đó. Tyler cố gắng giải thích nhưng Ali không chấp nhận điều đó. Ali nhớ lại hôm cả hai quay lại với nhau, Tyler đã nhìn vào mắt Ali và nói không còn bí mật nào cả. Cô không thể chấp nhận sự giả dối của Tyler. Tối hôm đó Holly đã nhắn tin cho Tyler rằng, bây giờ hai người đã có thể bên nhau. Cô cảnh cáo Tyler đừng ngó lơ mình nếu không muốn ôm hận. Ngày hôm sau khi đi học, Tyler nhận được tin buộc phải dọn đồ khỏi trường và bị đình chỉ vô thời hạn. Hóa ra Holly đã báo với cảnh sát về tội hành hung của Tyler với cô. Anh chàng nghe được thông tin tên thật của Holly từ cô giáo, anh bắt đầu về nhà tìm kiếm thông tin trên mạng. Holly ham dọa Tyler về việc cô ta sẽ làm tiếp theo. Anh chàng lo lắng Holly sẽ làm hại Ali, nên đã cố nhắn tin cảnh báo cho Ali. Đúng lúc này Ali nhận được cuộc gọi an ủi từ Holly, có tớ ở đây với cậu rồi. Ali bắt đầu cảm thấy lo sợ, bếp trong nhà bỗng nhiên được bật hết lên, tiếng cốc rơi vỡ làm cô nàng giật mình hoảng sợ. Holly bất ngờ xuất hiện sau lưng đánh ngất Ali, lôi cô đến nhà riêng và chụp ảnh gửi cho Tyler. Trước khi đi, anh chàng gọi cho Gin nhờ giúp đỡ, rồi ngay lập tức lên xe ô tô đi tìm Ali. Holly bị mù quáng bởi tình yêu với Tyler, cô đã làm mọi cách kể cả bị chuyện mình mang thai để buộc Ali rời xa với Tyler. Holly bịt miệng Ali lại và bắt đầu kế hoạch với Tyler. Ali nghe thấy tiếng động nên đã cố gắng kêu lên, hóa ra đó là mẹ kế của Holly, bà vô cùng sững sờ với những gì xảy ra trước mắt. Khi bà đang cố gắng giải thoát cho Ali, thì Holly bất ngờ từ phía sau tấn công. Cô ta thậm chí chuẩn bị cả súng để đối phó với Tyler. Khi đến nơi, anh chàng lại trông thấy Holly đang ngồi ở phòng khách. Cô đang cố ép Tyler diễn lại cảnh lần đầu hai người gặp nhau tại căn nhà này. Tyler sốt sắng chạy đến từng phòng trong căn nhà rộng lớn để tìm Ali. Cuối cùng anh cũng tìm thấy cô bị treo lơ lửng trên trần nhà. Anh vội vàng thả người yêu xuống và đánh thức cô. Khi đang cố gắng chạy trốn khỏi căn nhà, Tyler và Ali đã phát hiện mẹ kế của Holly đã bị cô ta giết. Khi bọn họ chạy ra đến hồ bơi, Holly cũng đã kịp cầm súng và đuổi đến nơi. Tyler cố gắng chơi trò tâm lý để thuyết phục Holly, đúng lúc này Gin vừa chạy đến. Một tiếng súng vang lên, Tyler gục xuống. Holly bắn liên tiếp về hướng của Gin. Ali cầm chiếc gậy xiên một nhát vào cạnh sườn Holly, cô ta đổ gục xuống bể bơi. Tyler may mắn trụ lại được để quay trở về với thực tại. Holly tuy còn sống sót nhưng cô lại không thể thoát khỏi ảo mộng của đời mình. Bộ phim đến đây là kết thúc, một cái kết bi thảm cho một người lụy tình, một tình yêu lạc lối. Có một câu nói rất hay trong bộ phim, Mọi người đang cố gắng tìm ảo mộng của đời mình, nhưng thực tại thì lại ở ngay trước mắt bạn. Các bạn cảm nghĩ thế nào về bộ phim? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé.